đang lo dòm dòm nhỏ mỹ cắn khi nó đang selfie xong cái xe đằng trước nó thắng lại mình thay nhìn hơn mình khoảng cách an toàn là 50 mét đúng không lúc mình phát hiện ra xe nó thắng thì còn chừng chắc chừng ba chục hai chục gì á cái anh đạp thắng cái két trời ơi thắng không ăn ông ơi du lịch tận hưởng cuộc sống tiếp thu văn hóa thế giới học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. À, xin chào bạn nha. Mới ngủ dậy mấy bạn. Mới ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo, chưa tập trung. Hôm qua mới trải một kiếp nạn rất là lớn anh còn ngồi đây được là may mắn rồi đó Hôm qua là anh rời Las Vegas lúc 1 giờ chạy tới Cold Gym, cô lộn xin lỗi nha, Chạy tới Gold Gym tập tập tập tập gym. Tại sao anh lộn cái chữ Cold Gym hoài? Tại ngày xưa đó ở bên quận 6 anh mở cái phòng anh mua máy hiệu Cold Gym mấy em. Gold Gold Gym nha. À. Thì tại sao phải tập luyện ở Gold Gym? Nè, không phải quảng cáo trong Gold Gym không hề quảng cáo. Vậy không hề quảng cáo, nhận tiền quảng cáo gì nha. Tại vì hồi nhỏ đó anh đi tập tạ đó xong anh đi từ từ anh đi bò, bò, bò lên tới năm lớp ờ, tới tới năm 2010 anh Dương thành cáo rồi lúc đó anh Duy mở YouTube lên Duy coi anh Duy thấy mấy Mr. Olympia đó nó tập ở trong Gold Gym quá trời luôn mà cái phòng Gold Gym nó cũng nó cũng ờ, nhiều chi nhánh ở bên Mỹ á cái anh Duy mới tự nhủ với lòng rằng khi nào tập chân qua Mỹ này ta phải tới Gold Gym tôi tập để ta trải nghiệm đó là lý do anh phải chạy xe từ bên Las Vegas về tới Gold Gym về tới Gold Gym ở California anh tập đó, thấy ghê chưa thấy tình yêu gym mãnh liệt chưa bởi vì mày mấy em hỏi đó cái thằng Zimmer nào mà vượt cái quãng đường xa nhất lâu nhất để đi tập gym vì đam mê it's me Di Nguyễn nha xong rồi Google search địa chỉ nhấn cặp direction chỉ phát tạt rồi chạy thôi chạy nó con xe mướn đó mấy em con xe mướn à chạy ngon lành chạy te te chạy dèo dèo luôn chạy hồi kẹt xe thế mẹ bây giờ trước đi trước khi đi vào chi tiết anh nói nè anh đi cái quãng đường đó biết mấy tiếng không mười tiếng từ 5 tiếng thành 10 tiếng mà không phải là 10 tiếng bình thường mà 10 tiếng cực kỳ kinh khủng kinh khủng nó ám ảnh cuộc đời anh không giờ anh quên được nó, nó, nó trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc mà không phải cung bậc cảm xúc happy mà là cung bậc cảm xúc hải hùng em hải hùng lo lắng bất an chưa bao giờ anh cảm giác sợ như lần này hết đó anh chia sẻ cái sợ cho tôi em nghe nha cũng còn may mắn mọi chuyện đã qua đi để anh Duy Nguyễn còn ngồi đây chém gió anh Dương Nguyễn chém gió với góc độ là tích cực nha chém gió cho tụi em thêm thông tin cho tụi em thêm kiến thức nha chứ không phải chém, chém gió sầm sàm nha mấy em rồi bây giờ từ à, từ à, từ lắp à, lắp Las Vegas là bang nào Nevada đúng không Nevada rồi lên gồ sạch đi từ Nevada từ quốc quan Cali hai thằng sát bên chạy xe tới 5 tiếng hồ đường cao tốc không kẹt xe đường cao tốc 15 đó anh em đường cao tốc 15 rồi vô đây quẹo 101 cho đến cũng được hoặc là quẹo à, số cao tốc số 10 cũng được đó, hai hai hai hai sáu năm gì đó hai năm sáu đó tùm lum hết nhiều cao tốc lắm nó chằng chịch như bạn nhện vậy đó đó mà bây giờ đường đi từ Las Vegas mà đi về tới uh, ờ, Gold Gym á thì nó đẹp sao anh không nói đó nha tại em nói trong video kia rồi nó rất là đẹp mấy em quãng đường rất là đẹp khung cảnh rất là đẹp nhưng mà con cái không đẹp là kẹt xe trời đất ơi kẹt xe bên xứ mỹ để giả mang lắm chứ phải giỡn kẹt kinh khủng mà kẹt không biết tại sao kẹt luôn bạn thí dụ như ở việt nam mình nó kẹt cầu ở việt nam mình nó kẹt cho tai nạn ở Việt Nam mà nó kẹt do lễ còn bên đây nó kẹt tự nhiên nó kẹt không biết sao mà nó kẹt coi được cái bữa đó như đi chơi lễ vậy vậy á bên đây đi chơi Giáng sinh em nó đi Giáng sinh nó về nó nó nó nó nó, nó, nó vô sòng bài nó quýnh nó, nó thua nó về nó buồn buồn đập ga không nổi hay sao á trời đất coi xe nó kẹt kinh khủng kẹt mà kẹt không không biết nói cái từ gì luôn á anh đi ra khỏi bang à, Nevada điểm xíu qua tới Cali tưởng nó thoát nạn rồi tại vì thấy xứ Cali là cái xứ mà rất là thân thuộc của em mình qua cái xứ Cali là giống như qua quê hương thứ hai vậy đó đâu mà thấy rất là thân thuộc về tưởng nó hết kẹt rồi chạy thọ kẹt ghê hơn nữa xong mà google nó bó tay luôn mở cái map ra nó để một cái đường đỏ ké đỏ ké như phụ nữ tới ba trăm điều đó đỏ kinh khủng đỏ luôn mà trên google map đó mà bản đồ nó mà đỏ là nó bị kẹt xe à, nó kẹt xe nó không biết cài đạo luôn đường thì à, đường cao tốc chỗ đó thì nó nó nó nó nó nó, nó bốn len bốn len nha mấy em một bên đó là bốn len mà cho chạy có hai len thôi hai len cấm tại đường đường cao tốc bên mỹ mà cái xứ ngoại ô á thì nó vậy đó còn cái xứ mà nằm trong city á nó tám lên 10 lên luôn đó nó phân biệt đối xử nha mà ngộ ghê bên này nó có hai lên trống mà bảo đảm bạn nha nó kẹt xe mà nó kẹt kinh khủng vậy đó nó kẹt mà kẹt không biết ngày ra luôn cái kẹt mà kẹt ở việt nam tuổi tí luôn đó mà không có thằng nào mà nó chạy vô hai cái lên cấm đó luôn cái này nó trong bên bên phải còn lên bên trái còn lên nó nó chỉ chạy hai lên giữa thôi xe chạy hai len giữa kẹt cứng chịu đó cái len nó trong nó thì dùm cho xe nào cấp cứu hay gì đó nó bị gì bị vô đó vô đó còn len nó ngoài chả biết để làm gì nó chắc để cho công an cảnh sát cho cứu thương gì cứu lửa gì đó chạy không ai vi phạm chạy vô hai cái len đó mấy em nó thể hiện một ý thức cũng giao thông cực kỳ cao á mặc dù quýnh bài thua nhưng mà nó không có lú à xong anh duy trong vòng người kẹt xe nó nhưng bó cẳng luôn không biết sao nữa xong rồi cái uh, Google nó giờ có hai đường đi này như Nguyễn mày chơi đường nào nếu mà mày đi tiếp tục á đường cao tốc 15 á thì mày về là chuyện bình thường giống như lúc mà đi thôi không có gì hết á nhưng mà giờ mày quẹo vô cái đường rồi đi cái đường nó tên gì quên mẹ rồi mày quẹo vô cái đường này đi mày đi đi nó sẽ nhanh hơn tại nó không kẹt xe anh rất là tin tưởng nhà mỹ nó thôi máy xứ mỹ giờ chắc chỉ không sai đâu đó mà anh thấy cái đường đó xe nó chạy cũng nhiều đường cũng bự đường đường cũng hai len chạy này nó ngon lành quẹo vô xong hồi quẹo ra lại cái đường 15 qua khỏi phút kẹt xe thấy có lý nha xong cái anh chơi vô mấy em anh nói thật kệ mẹ nó đừng nào cũng đi trải nghiệm nước mỹ mà mình trải nghiệm nước Mỹ thì mình chơi tới thân đường cao tốc 15 chạy rồi chạy, chạy rồi chạy nữa đâu gì mới đâu thôi mình vô đường cũ mình ban đi đó mình vô đường cũ mình ban ban hồi chơi thật luôn chị Google không trợ giúp được trời đất ơi lúc đó chị nghĩ là thôi kiếp này không có về được Sài Gòn không nữa đó bây giờ ra đây đường này nhìn nó khả quan hơn thôi em em nhìn khả quan là xe còn chạy được còn có xe ngược chiều có xe xuôi chiều nhưng mà không có sóng internet nha ở đây mà bị chuyện như là chết liền luôn á lúc đầu thấy cũng được được mà vô trong đó thấy nó ghê ghê thứ nhất không có nhà nào mấy em hai bên đường toàn là sương rộng không à đồng không mong quạnh mà nhìn trên trời má mày nó âm u âm u nha nó, nó âm u âm u nó chuẩn bị nó có sấm chớp chuẩn bị nó có bão rồi mà đọc báo á bão bên mỹ này mà bão nằm như bão sa mạc vậy đó trời nó sấy sấy cuốn cái xe lên trời rớt xuống bệt chết tài xế cũng hơi bất an nha cũng hơi bất an mấy em xong cái gán chạy chạy chạy chạy theo gộ chỉ đâu có vô đó cũng kẹt xe nó không nổi chắc mấy thằng nó trốn nó trốn kẹt xe đường lớn nó vô đường nhỏ chung với anh nó cũng bị kẹt luôn mà nó kẹt không có ghê mà cái, nó kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt hồi tự nhiên thấy trên trời gì trắng trắng nó đập xe bập bập bập bập bập bập bập trắng trắng bập bập bập tự nhiên hai bên đường nó chuyển màu mày hai bên đường từ cỏ là màu xanh giờ chuyển qua màu trắng ủa có quái gì đây cái quái gì đây tuyết mà em tuyết cái con khỉ gì đâu mà tuyết ở đâu mà nó dư nước thì sao mà tuyết quá trời quá đất thì biết nữa tuyết phủ kín núi luôn kẹt xe từ đầu hơn tới cuối buổi luôn vừa đi lạc đường vừa bị kẹt xe à, ngày vậy em chỉ có bể bánh xe là chưa bị thôi cali có tuyết mà em trời đất ơi Cali có tuyết mới biết luôn đó nha trời ơi xong có thấy vô chạy hồi cái nó nổi càng ngày càng nặng càng nặng nó nổi đầy đường luôn xong rồi chạy trời đất ơi nó thiệt tuyết đó, chạy khung cảnh nó ghê lắm em nó lạnh mà tuyết nó không giống mưa tuyết nó như mưa vậy đó mà mưa tuyết ví dụ như uh, mưa đi thì uh, nó đập vô kiến mình nghe không ghê còn tuyết nó đập vô đập bọt bọt đập sóng tan đập sóng tan đập sóng tan đập sóng tan cảm giác thì ghê lắm mà có tập nhiều chuyện nữa đó có tập nhiều chuyện mới đáng sợ nè lo chạy chạy lo nhòm ô dòm hai bên rồi quá tiếc đẹp quá hôm nay số chụp hình tấm hình hôm nay số chụp hình mạnh mà một đống thằng mỹ luôn thằng mỹ có con mỹ có nó xuống nó chụp hình nó selfie tụi luôn luôn mày mà được cái nó văn minh nhưng phải việt nam mình việt nam mình sao nó đậu xe tại chỗ nó xuống luôn còn này nó tấp xe vô trong cái trong trong cái cái lề á không phải là cái lề mà cái phần đất còn dư ra nó dùng để cho xe cấp cứu đậu nó nó tấp vô phần đó nó, nó chụp hình nó selfie thậm chí có mấy đứa nó đi tèo luôn nè mình thấy mình hóng cái cảnh nó đẹp quá là lạ mình nhìn thấy trời tôi chưa bao giờ mà chạy theo một cái con đường mà hai bên tuyết trắng xóa vậy nè xong một cái xe nó chạy nó đuôi nó đuôi nhau mà còn cái rắp lầm problem em còn cái rắp lầm tưởng nó bỏ mẹ rồi biết cái rắp lầm gì không đang lo dòm vòng nhỏ mỹ trắng kia nó đang selfie xong cái xe trước nó thắng lại mình nhìn hơn mình khoảng cách an toàn là 50 mét đúng không lúc mình phát hiện ra xe nó thắng thì còn chừng chắc chừng ba chục hai chục gì á cái đạp thắng cái két tội thắng không ăn ông ơi mua xe tiếc thằng ăn em ơi ừ, cuộc đời xíu đủ kia rồi xe nó chạy đến tuyết hết trơn á thắng không ăn Ủa, tưởng nó đụng nó rồi thắng kịch kịch kịch kịch má còn cách nó còn hai mét ông nội mẹ ơi cách nó còn có hai mét à thôi đụng chúng nó xách súng nó bắn luôn quá thôi thôi thấy ghê không em thấy ghê không nhưng mà cái này mới ghê nữa nè xong rồi đang đang niềm vui chưa được chưa được trọn vẹn đó xong rồi cái bật bật mát lên cho chị đường tiếp lúc này mát hết quất rồi lúc này mát hết hoạt động rồi biết sao không không có sống ông nội ơi 3G 4G wifi chết sạch wifi thì cũng có ra đầm anh qua bên Mỹ này anh mua cái sim Mỹ nha anh mua cái sim Mỹ đăng ký hệ cái cái cái 4G 5G mà mà mà, mà gọi là in lý mịch của nó luôn á là là full giới hạn luôn đó đến phòng ờ, trường hợp nào có wifi anh lấy anh bật xài bật nó không có sống luôn mà nhìn cũng đúng vậy ở cái khu đó đồng không mong quạnh không con chó không có nữa làm gì có con người đúng không con chó không có nó làm gì có con người nó không có cái sống nào trơn trời á cái mình thắc mắc mẹ nó lạc đây rồi sao trời lạc thì chắc không lạc đâu cũng có hai ba thằng chạy chung với mình nhưng mà gỡ rồi gỡ rồi bánh xe nó bị bể nè xe bị chết máy bị hư nè bị hết xăng nè là thấy mẹ rồi trời cái đó không cầu cứu ai được luôn ba không cầu cứu ai được lần đầu tiên trong cuộc đời thấy một cái vùng đất mà không người ở luôn đó giờ ở Việt Nam em anh chưa thấy ở Việt Nam bây giờ anh có lạc vô cái đường nào mà xe hơi chạy được á thì chắc chắn là phải có người đó đúng không em cùng lắm là phải có nhà tiều phu nhà nàng tiên cá gì đó không biết nữa hay là mấy cái tụi phật thủ nó đi nó phượt đâu đó phải có người còn ở cái xứ mỹ này hả trời nó có một cái đoạn đường dài 100 km 100 km mấy em nó dài thâm thẳm vậy đó nó ngoằn ngoèo mà nó không có bóng ma nữa chỉ có công an thôi hay thiệt lâu lâu gặp công an biết sao không xe bị đụng xe bị đụng công an tới nó xử lý nó phân luồng có nhìn nhìn thấy tội nghiệp công an ghê trời lạnh thấy mà nội luôn trời lúc đó là lạnh phải hai độ á ông mặc áo gió ra ông, ông chỉ phân luồng này nọ thì đường có hai lane thôi đường làng á mấy em cái đường này thuộc dạng là đường quê của mỹ nó có hai lane thôi lane ngược chiều chứ lane ờ, xuôi chiều thì khi mà cái xe nó nó nó đụng một cái lầm á thì nó còn một cái lane thôi một cái lane kia nó bị phong tỏa nó hiểu không thì phải có công an người ta đứng người ta điều tiết cho xe nó chạy bên này bên này dừng xe bên kia chạy bên kia dừng nó kẹt kinh khủng kẹt vô đường làng cũng kẹt về đường lớn cũng kẹt kẹt thấy mụ kẹt luôn nó một cái cảm giác rất là sợ hãi mà em cảm giác rất là sợ hãi trong cái trời đêm này nọ kia mà 100 km vừa kẹt xe mà vừa tuyết mà vừa mịt mù không thông tin không data không gì cả sợ lắm chứ sợ lắm mấy cái cảm giác xấu nhất phải ngủ trên xe mà ngủ trên xe ngày mai mở mắt ra cũng có gì ăn luôn nữa trời ơi chưa bao giờ mà anh cảm thấy anh rơi vào hoàn cảnh đường cùng như vậy luôn á mà tại ai tại khốn nạn google có tại nói chứ tại ai thằng khốn nạn google nó có hai chỗ nữa nó chỉ xong anh chạy được khoảng chừng 50 km con đường quẹo vô quẹo quẹo là đường 15 mà lúc đó đó bị tuyết nhiều quá công an nó ghi cái bản phong tỏ cái đường luôn không cho vô không cho vô em tuyết ngập cao quá không cho xe chạy vô là mình phải đi thẳng tiếp anh đi thẳng anh mù mù mù mù mù mù mù mù xong hồi tới ngã ba tới ngã ba nó nó nó nó chỉ hai hướng bên trái á, thì quẹo qua đường cao tốc 40 bên phải á, thì quẹo lại cao tốc 15 lúc này ngu người vậy xong cái cái xe Toyota cùi á gán mò ra cái bản đồ mò mò ra bản đồ coi zoom zoom zoom các kiểu là kéo rột rột việc việc việc các kiểu xong rồi cái suy nghĩ bây giờ đường cao tốc 40 á thì đi thì nó cũng gần hơn mà đường cao tốc 15 thì nó quành lại đoạn xa hơn thêm cái trải nghiệm nữa đi đường cao tốc 40 xong rồi quẹo từ cái ngã ba đó mà đi, đi ra cao tốc 40 á là phải ba chục cây á trời ơi nó ở bên mỹ này á nó rộng lắm em mình nói chuyện mà cây số á hai ba chục cây nó nhẹ te à nó nhẹ te à nhưng mà thợ nó kinh khủng khiếp tụi nó chạy thì ấn tượng tôi nhớ mãi trong đời luôn xong cái tụi mắc tè chịu hết nổi luôn em mắc tè chịu hết nổi luôn mặc dù mình biết đây cái xứ gì xứ văn minh nhưng mà giờ bần cùng sinh đạo tặc rồi nó không có cây xăng nó không có toilet nó không có nhà vệ sinh nó cũng không có nhà dân nó không có gì cả nó no no everything thôi kệ nữa một trải nghiệm tiếp theo là lần lần đầu tiên mà chắc cũng là lần duy nhất Di Nguyễn thả tình yêu vào đất mình xả nước cứu thân đó ba Trời. Dì rồi, trời ơi, má lạnh quá Trời nó, nó vừa mưa, mà nó vừa lạnh nữa trời ơi cái cảm giác nó lạnh và không hiểu nổi đâu ở Việt Nam thì bạn không thể nào bạn hiểu may ra mấy bạn ngoài Bắc thì bạn hiểu thôi chứ dân miền Nam không vậy cái cảm giác này nhiệt độ có hai độ thôi hai độ mà ngoài trời nó có gió mà nó có mưa tuyết nữa nó lạnh thôi má ơi tốn 10 cái nhiếp 40 <laughs> cái nhiếp luôn xong rồi á thoát khỏi đó rồi thoát khỏi đó ra được, ờ, ra được ờ, đường cao tốc 40 mà khi mình ra được đường cao tốc á là mình không có gì sợ hết đó mình không có gì sợ đã cao tốc là có mạng mà có mạng là gì cốc ngang nào đó chỉ có mấy cái đường làng mà đường vô rừng á nó mới không có mạng thôi mà cái chỗ đó đó không phải rừng cái chỗ đó là đất trống đất không có gì cả cái đất đó mà mà mà nó, nó xảy ra bão cái là chết chết, chết ngắt luôn đó. nó không có cái gì hết mà mới mới sao kêu cấp cứu luôn lúc đó không biết kêu điện thoại nào quanh qua nó biết chỗ nào không luôn nó ra được đường cao tốc có 40 chạy không có sợ nữa không có sợ nữa tức là mình chắc chắn là mình về được đường cao tóc đã ra rồi cao tóc là chắc chắn là về được không có ngán mày quan trọng là về lâu về mau thôi đó nhưng mà khi mà chạy đường cao tốc ở bên mỹ có một cái sự khác việt nam rất là nhiều nha em khác việt nam ở việt nam á thì đa phần xe nó chạy chậm đúng không đa phần xe nó chạy chậm mà nếu mà nó xe nó chạy nhanh được á là xe nó phải ít nó thưa thưa nó mới chạy nhanh được còn ở cái xứ mỹ này á nó ngộ lắm nó một cái độ mà nó không không đông mà nó không ít nó chạy ban veo veo veo rồi chạy bang rất là lớn chạy tốc độ rất là cao tốc độ nó phải ờ, thật ra đường thì chạy có 65 mai thôi ở bên ở bên ờ, ở bên Cali này chạy cho ít hơn bên Dallas Dallas nó chạy nhanh hơn Dallas đường nó chạy ok hơn còn bên này nó chạy tốc độ mai nó chậm hơn chút chạy 65 thôi nhưng mà cha con nó ban toàn 80 không ông ơi nó ban như Việt Nam thôi à các bạn đừng nói là riêng về cái màn tốc độ riêng về cái màn tốc độ là ý thức của tài xế Mỹ nó cũng bình thường giống như Việt Nam nó ban đùng đùng vậy đó nhưng mà ý thức về chấp hành giao thông thì nó tốt hơn nhưng mà về tốc độ thì nó vẫn cứ bàn thôi tại vì mình hiểu được cái khoảng cách mà bây giờ tôi kẹt xe quá tôi phải bù lại chứ sao giờ đúng không giống như anh duy đi từ las vegas tới gold gym nó báo có 5 tiếng thôi anh duy chạy 10 tiếng đó thì sao cái cảm giác 10 tiếng lái xe trên đường mỹ nó khác 10 tiếng lái xe ở việt nam 10 tiếng lái xe ở việt nam mình còn nghỉ được 10 tiếng lái xe bên mỹ đâu có nghỉ được ba mặc dù bên mỹ nó kẹt xe phải nhưng không phải là kẹt xe đứng chỗ đúng không không phải là kẹt xe đứng chỗ mà kẹt xe bò từ từ mà cảm giác bò từ từ mấy em có đâu nghĩ được nó còn ở bên mỹ ở bên việt nam kẹt xe đứng chỗ ghét tắp xe lệ nghỉ luôn chứ ai đâu ngồi đó chui nó mà ở việt nam này đường nó lái mịt chạy rất là chán còn ở bên mỹ á nó kẹt xe khúc này nhưng mà khúc kia nó hết kẹt xe nó chạy vào dèo nó chạy ra bù cho đoạn kẹt luôn á nên chạy xe ở ờ, đường cao tốc bên mỹ cũng không có đèn rồi nha mấy em mấy em chạy nói chung là tao lái phải lụa thôi tao lái phải lụa này nọ kia nói chung là bên này chạy nó cũng rất là dễ gây tai nạn mà cái tai nạn ở bên này nó sẽ nặng hơn tai nạn ở việt nam đó nặng hơn tai nạn ở Việt Nam tại vì đơn giản các bạn món món câu này phải là không phải là phân biệt xe xe xe sang xe cùi ở bên Việt Nam mình á, mấy cái thằng nào mà nó chạy mẹt đó chứ nó chạy BMW nó mới dám ban nó ý nó nó chạy xe mất tiền đó nó mới dám chạy nhanh còn mấy cái xe rẻ tiền nó chạy như con rùa vậy đó còn cái này thì ngược lại bên này xe rẻ xe mắc cho nó ban đùng đùng hết bên này mà thấy không mấy thằng chạy xe bán tải nó chạy nó riết đúng ác luôn á tôi rất là sợ luôn các bạn bởi vì duy mướn cái xe mà xe xe gầm cao mà cái xe um, Toyota Foreigner xe của bắp à duy duy Nguyễn đâu có dám rip như mạc đâu vô mấy cái cua đất ngán đúng không vô vô mấy cua mà đang chạy chừng 70 mau là phải dình nhịn là tập trung dữ lắm luôn á tập trung dữ lắm luôn á mới mới dám vô còn ở bên này nó chạy quen á nó chạy nó xe cốc cốc nó vô reo reo reo reo nhìn kinh thôi có chuyện như là chết chắc bây giờ bạn hiểu tại sao bên mỹ nó chết gì tai nạn giao thông không tai nạn giao thông bên mỹ chết rất nhiều cho bạn 40 ngàn người năm 40.000 người chết vì tai nạn giao thông một năm không phải đùa đâu tại vì sao tại vì bên Mỹ đa phần chạy xe cùi đa phần nó chạy xe cùi tại bên Mỹ tỷ lệ xe ví dụ ngàn người dân hết mẹ nó mấy trăm thằng ờ, mấy trăm thằng có xe rồi thì trong mấy trăm thằng đó đóng xe cùi nó chứa chứa tỷ lệ cao hơn mà nó ra nó ra hai quay nó chạy đùng đùng như đó thì đụng chết thôi chứ gì đâu túi khí nào cứu nổi mặc dù có thế an toàn này nọ kia thôi nhưng mà nó, nó rất là nặng nó rất là nặng mấy em chưa kể gặp mấy mô tô xe khồ nó chạy nữa nó đụng nó đụng nó xe nặng hơn Việt Nam rất là nhiều rồi thôi đó là chuyện chuyện của thiên hạ giờ quay qua chuyện à, của duy nè xong rồi từ đường cao tốc 40 nó nó nó nhập vô đường à, cao tốc 10 nó nhập vô đường cao tốc 15 nó chạy trở lại về về về về lót nó chạy về lót xong nó mới tới à, Gold đó Gold nó nằm ở Venice Beach Venice Beach đó. Venice là một thành phố giống như bên Ý bên Ý nó cũng có thành phố tên là Venice nữa nhưng mà cái cái Venice này á, thì nó nó nó nó nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn nhưng nó nhỏ hơn cái Venice bên Ý nhưng mà chỗ đó đặt cái con nó kêu là Venice Venice Beach Con Ôi Gold Gym à. Chạy tới đó Xong rồi à, tới đường số 15 Tuyết nữa Cái cảm giác nó lạ lắm bạn Chưa bao giờ như thấy cảnh tượng tuyết nó đẹp như lần này Mặc dù tuyết như thấy ở Thụy Sĩ như thấy ở Nhật Bản như thấy ở châu Âu Rất là nhiều tuyết Nhưng mà cái cảm giác tuyết á Mà nó nó đổ trên một đoạn đường dài Cái ngày hôm đó Yuri là nó vừa mưa mà vừa tuyết Có đoạn nó mưa, có đoạn nó tuyết Có đoạn nó mưa tuyết kết hợp Đó thì à, bạn tưởng tượng trên đường à, trên đường cao tốc số 15 á nó rộng mà đường nó đường đường, đường chính mà hai bên đường á cái nhà nó tuyết nó đè nó sọc cái nhà luôn tuyết nó rớt từ từ từ, từ á mà nó đè cái nhà lùng tè luôn cái nhà thấy một cái chót tuyết cao vậy nè xong rồi qua mấy cái chỗ hãng xe với mấy cái chỗ mà mà mà nhà máy xí nghiệp mà tội xe hơi ở ngoài đó cái xe hơi nào tuyết nó phủ trắng xóa hết nó phủ cao nhồng cái xe hơi luôn trời đất coi lần đầu tiên như thấy cảnh tượng đó đó chưa bao giờ như thấy mà một đống xe hơi mà tuyết nó phủ nó đè vậy chưa bao giờ thấy tuyết nó đè kín cả khu rừng nó đè kín cả tòa nhà mà nó đè trên xe hơi luôn trời đất ơi nó ngộ ghê các bạn bởi vậy sống ở cái xứ này có nhiều cái nó vui khi thì nó nóng nóng thấy mẹ luôn khi mà nó nó tuyết xuống một cái một hả là không thấy đường chạy xe luôn à không thấy đường chạy xe luôn mà chạy xe trên tuyết là khá là nguy hiểm mà cái xe nó bị tuyết đè về hoài chắc nó mau hư á bởi vậy bên này chắc nó bán bảo hiểm hơi mắc đó đó là cảnh tượng hai bên đường nó tạo cho duy một cái ấn tượng nó tạo cho một ấn tượng mà chuyến đi gì không có chuyến về mới có à chuyến về tuyết tuyết tuyết xong rồi về tới đường à, cao tốc 15 đó kẹt xe nữa ông nội nó kẹt hoài à lễ đó bên bên ở bên cái xứ Cali này nó kẹt kinh khủng nó thật sự như đi nhiều bang rồi như thấy cái bang Cali này khó ở mà. cái bang Cali này có rất là nhiều điều bất cập nhưng mà Diễm dám nói đâu chừng nào về Việt Nam đi Duy nói nó kẹt xe trời nó cơ nó kẹt nó giàu quá đó bạn giàu quá rồi ờ, đường dân nó đông quá rồi xe nó nhiều quá nó kẹt trời ơi sáng cũng kẹt mà tối cũng kẹt lúc mà tao đi Las Vegas nó kẹt buổi chiều lúc mà về nó kẹt buổi tối nó kẹt sao về tới nhà mẹ nhận được khách sạn mừng thấy mụ nội luôn lúc đó là hết khách sạn bút luôn rồi trời đất cơ vô được đau tao của của Cali mừng lót chứ Cali nó rộng quá vô được đau tao của lót mừng thấy mẹ bật Google Maps lên chạy vòng vòng vô tới đây hết kẹt xe vô tới đây hết kẹt bạn nó chỉ kẹt trên hai quậy thôi nó chỉ kẹt trên highway thôi và nó kẹt một số đường số đường mà nó mang chất thương mại ở bên lót này nó có những cái con đường giống Việt Nam đó mẹ nó giống y Việt Nam như đó không phải biết phải gì không gì đang thắc mắc nha không biết là có phải người Việt mình đi mua những cái nhà ở những con đường đó để tạo ra những con đường giống Việt Nam hay không mà như thấy trên đó nó có tiệm neo nó có tiệm phở mà bạn đi ở xứ Cali hay xứ Mỹ nè bạn gặp neo với phở chắc chắn trăm trăm Việt chắc chắn trăm phần trăm Việt đó nên có những con đường rất giống Việt Nam mà những cái con đường đó nó kẹt xe những con đường đó là những con đường nó kẹt xe còn những con đường mà nó giống Mỹ thì nó không kẹt giống Mỹ làm sao đó là cái nhà hai bên đó chứ đâu nó cái nhà hai bên nhà hai bên để ở còn có những đường nhà hai bên nó thương mại thương mại thì không phải thương mại giống New York đâu thương mại nó là nhà sụp sệ nó thật sự bản như nhà cấp 4 á nói chung á thì những cái con đường đó chị thấy nó giống như đường Lê Văn Khương thôi nhà nó thậm chí có cái tệ hơn nhà nó lùng tè mà sụp sệ đó nhà nó kỳ lắm nói chung là nhìn nó nó nhếch nhác mà nó bết bát lắm vỉa hè khi còn không có nữa nó mà xe chạy ở giữa đường mấy con đường nó nằm ở nó nằm ở đâu ờ, nhiều chỗ lắm mà cái chỗ mà ấn tượng mà chỉ thấy là gì cái thằng, thằng gì thằng Santa Monica thằng Santa Monica là thành phố nó khá là giàu nó kẹt xe lắm nói chung là thằng nào kẹt xe là duy nhớ là còn những con đường ờ, của Mỹ ở đó, không phải là không phải không phải dùng đường của Mỹ mà chẳng là những đường khác đó tức là nó chỉ có nhà ở và nó chỉ có company nó có nhà ở thì nhà nó cũng thưa thưa nhà nó cũng có gara đàng hoàng nó nhà lót nó không đẹp thì nó nó nó rộng hơn được một len mà xe nó chạy thưa hơn nó nó không có bị kẹt xe nó thì đi, đi, đi, đi vô khách sạn đó bút luôn bây giờ nó mắc thấy mẹ cũng chịu thôi chứ giờ sao giờ không bút ngủ về đường ha à. bởi bởi giờ ở bên cái xứ này cái xứ Cali này nó mắc kinh khủng nha các bạn mà mà nhất là thành phố Lót nữa thành phố Lót là một trong thành phố rất đỏ mà thì cái gì qua đây đi xài tiền rất là thốn đạn đó khách sạn bèo nhất phải 4 triệu đêm mấy em 4 triệu đêm á mà 4 triệu đêm là ba sao thôi đó ba mà vô trong đó chi phí nữa mỗi lần vô nó bật mình trăm đô chưa thấy nào trả hết á không biết nó có giật không nữa đó nên cái vấn đề là duy sẽ tìm hiểu lại tại vì đi khách sạn này là sẽ xì cái cạc cái cái cái, cái cạc ra đó nó xì xì cái cạc ra thẻ tín dụng ra đó nó từ trong trăm đô nó phân tiền đó đó xong rồi nó nói mình không có xài gì nó trả lại xong rồi vô khách sạn đó của nhật trời ơi nhìn là thấy chữ chữ chữ momo kiko gì đó thấy nghi nhật rồi xong rồi vô gặp à, gặp gặp bảo vệ mất khí, xong vô gặp lễ tân mất khí luôn rồi xong nhật chăm chăm luôn rồi gặp đoàn khách nhật nữa rồi hiểu nó vô trong đây khách sạn y như nhật phòng thì nhỏ nó phòng thì nhỏ này nọ kia nói chung nó trang trí vô nhật giống y như là như đi bên nhật thôi Trời đặt lưng cái đó xong cái mẹ nằm ngủ đi bì luôn biết khỉ chứ không trời Nằm ngủ không biết trời đất, nằm ngủ mà không cởi quần luôn á Lộn lộn không thay đồ luôn á Mặc đồ ra nằm lăn cái đường, phụp cả Nhớ cái giường giả me nhớ cái giường giả man luôn xong rồi mắc cái chuyến đi nhớ đời với ba tập gì nổi của Diêm nữa không tập nổi người ngủ đêm đi sáng mai bắt dư bờ tập bắt dư bờ đi trả xe rồi trả xe cho ta rồi ba mướn mướn cái xe ngày gần 300 đô bữa nay đâu rồi lên giá nữa trời đất ơi mẹ nó tới cái chỗ xích xích gì xích ít gì đó mướn xe xong rồi cái hỏi mày còn chiếc khác tao mướn đổi xe cho tao chạy cam rì đi cái nó giờ lễ lại gì đó không có chiếc nào hết trơn trội á giờ hết xe rồi thứ hai thứ ba mới có xe lại nó thứ hai thứ ba xe thôi tao đi vô bờ mẹ tao rồi nó xong rồi dư tính nó giờ trả xe với đi vô bờ nào nào mắc hơn nào mướn xe mắc hơn mướn xe mà đi đường xa thì mới có lợi còn bạn nằm ở trong cái đau tao bạn đi vòng vòng vòng vòng ở trong đau tao và công việc bạn nằm ở trong đau tao bạn đi khoảng cách ngắn đi ăn đi uống nữa đi vô bờ có lợi hơn đi dưới bờ có lợi còn đi xe không lợi nên thôi kệ mẹ nó khỏi mướn luôn đó mốt đi qua mốt mốt đi về ban kia lấy mạc chạy đó đi vô bờ bên này thì nó mắc hơn Việt Nam giá bên vô bờ bên này nó mắc gấp khoảng gấp gấp gấp gấp ba lần bên Việt Nam đi thí dụ như cái đoạn đường mà đi từ sân bay Tân Nhất á, mà đi về về khách sạn quận 1 á, thì dư bờ bên Việt Nam chừng 200 ngàn hết cỡ nhưng mà cũng cái quãng đường đó cũng cái quãng đường đó thì bên này nó khoảng 500 500 600 500 600 thậm chí ờ, để coi có một lần gì đi từ Santa Monica mà đi về sân bay Los đó nó lấy gì hết 550 đô á 50 đô mấy em, bên này chắc cũng có phạt kẹt xe hay sao đó nói chung chán chán lắm nói chung là nói chung là cảm nhận nó phải có nhiều cái góc đi xe hơi thì có cái sướng thiệt có cái bực thiệt đó nên mà đời của Di bên đời Di qua được cái ban này á là Di đã trải qua được cái sướng của nó cũng trải qua được ức chế của nó cũng trải qua được cái bực bội của nó cũng trải qua được những cái gì gọi là kẹt, kẹt xe mà cũng trải qua được những cái gì gọi là mà rip rột rột trên cao tốc mà cũng trải qua được những cái cảm giác mà công an vô nó lôi kia nó bắt <laughs> lôi kia nó bắt thấy thương luôn không biết tội gì vậy nhưng mà công an lên không có đứng ngoài đường nha mày nó, nó dí xe không à nó dí xe không à chứ chưa thấy công an nào đứng ngoài đường mà ngoắt hết á nên cái đó nó rất là rất là khác Việt Nam và nó tạo cho cho tài xế cái cảm giác yên tâm lái nó tạo, tạo cho tài xế cảm giác yên tâm lái còn bên Việt Nam mình lâu lâu mấy mấy anh cứ phan ra giữa đường sợ đụng nói chung không có ghét bỏ gì nhưng mà sợ đụng mấy bạn đang chạy xe mà đang chạy xe nên sợ đụng như khi chạy mình chạy 60 70 km trên giờ đó thắng nó mới kịp cái tình huống đó đó nó gây ra một cái tai nạn mà tai nạn lỡ mà đụng chết người một cái nữa thì đương nhiên là cái cái cái cái, cái sau này cái quãng đường của mình nó sẽ bị cái quãng đời của mình nó bị tâm lý đúng không tâm lý ai à, mà từng chạy xe mà đụng chết người nó tâm lý nặng lắm còn công an đây nó bắt bạn nó hú còi sau lưng nó dí bạn là bà tách vô nha nó hú còi đằng sau lưng bạn nó dí bạn mà nhìn được kính chiếu hậu nó thấy chạy ra sau lưng bạn là bạn phải tấp vô nó là nó bắt bạn đó chứ không phải nó bắt thằng khác nó bắt thằng nào nó chạy sau lưng thằng đó đó nó phát thông điệp cho bạn là à tao bắt mày đó mày bị cái tội gì đó có thể là tội overmind hay là tội uh, uh, silent đèn silent hay chị cũng nghĩ gì đó hay là nghi ngờ mày là phạm tấp vô đi tấp vô xong rồi nó đậu sau lưng bạn nó không đậu trước mặt bạn nó không có nó không bao giờ nó khái niệm nó chạy trước mặt nó cụp hết á đậu sau lưng bạn bạn đây, đây, ở đây ở, ở đây nói lên cái gì đó là cái ý thức chấp hành giao thông và thằng giao thông nó thằng công an lịch sự xong rồi xuống á hỏi gì đó làm gì đó ai biết tùy tùy tội nói chung được còn ngồi được đây cũng là may mắn mà nói chung nói chung ở bên xứ mỹ này duy có rất là nhiều trải nghiệm nhưng mà có những cái trải nghiệm mình quay là mình phải rùng mình, sợ sợ bạn cái cảm giác đó sợ thật chứ tại vì uh, mọi chuyện uh, di chúc này nọ thì chưa chưa biết đó, mấy cái bưu building đó thì có cái nó chưa xong đó, gánh nặng trên vai nó còn nhiều đúng không có những cái à, cái cái cái cái cái cái, cái mục đích của những cái dự định của mình cũng chưa đạt được mà mình lạc trong hoàn cảnh đó một hoàn cảnh mà duy hoàn toàn bất tự chủ cái này nó bị động tâm bề hoàn toàn mất tự chủ mất mất nắm mất phương hướng tại không có internet không có 4G không có nhà dân để hỏi mà không có ai đó để giúp để để support mình hết mình cảm thấy lạc lõng bơ vơ một khoảng không gian rộng lớn và trơ trọi làm gì có cảm giác nào một con đường 100 km mà như vậy chưa giờ trải qua 100 km mà như vậy đó mà ở xứ Mỹ này 100 km là chuyện bình thường 100 km là chuyện bình thường nó rộng thênh thang mà nó làm cho mình cảm giác rất là mênh mang rất là lo sợ đó thì đây là cái nội dung mà ngắn gọn anh Dương Nguyễn chia sẻ là chạy 10 tiếng lái xe bị lạc trong rừng luôn hoàn toàn thất vọng tuyệt vọng để thực hiện một cái giấc mơ gym để thực hiện một cái giấc mơ gym nếu không có gym anh Dương Nguyễn không làm chuyện này đúng không nếu mà không có sim anh Duy Nguyễn đi máy bay chứ mắc gì chạy xe chỗ này chết chết bà nội luôn nên tập anh Duy Nguyễn nó có hai cái một cái là tính chất là thích phiêu lưu trải nghiệm thời tuổi trẻ thứ hai là gym ở bất kỳ nơi nào trên thế giới anh Duy Nguyễn vẫn tập gym khi mà anh Duy Nguyễn đặt chân khách sạn Duy Nguyễn hỏi đầu tiên là gym nằm ở đâu gym nằm ở đâu đó và anh Duy Nguyễn sẽ trải nghiệm khi mà anh Duy Nguyễn xong việc rồi Duy Nguyễn sẽ có khoảng thời gian cho một tuần để vừa được trải nghiệm những phòng gym chuyên nghiệp ở đất Mỹ này mà mà mà nói chung thì nó nằm ở tiểu bang của mình thôi chứ nó rộng quá không biết chỗ nào hết không biết chỗ nào hết thì anh Dương sẽ tìm sẽ tìm một cái tiểu bang nào nó ấm áp một chút xíu chứ nó lạnh nhiều quá nó nó nó nó mệt lắm mốt về Sài Gòn về Việt Nam lại mình không có quen khí hậu Việt Nam mình nó là ấm nó ấm còn bên này nó lạnh nó lạnh tốn tiền quá gió quá cảm ơn các bạn đã theo dõi video bye bye nhớ subscribe kênh để kiếm nút vàng nha mấy bạn